game today. Hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với cả Game Today Và như đã nhà hàng từ trước thì hôm nay ờ, mình sẽ chia sẻ cho anh em cách nâng ờ, cấp đồ họa của cái bàn cờ mặc định của AutoChat Làm cho cái bàn cờ mặc định này trở thành một cái bàn cờ rất là đẹp Đẹp xuất sắc đẹp siêu cấp vũ trụ anh em nhé. Ở phía trong game, bàn cờ thường mặc định à, Nó là một cái bàn cờ thường Và không có gì đặc biệt, khá là xấu Nhưng mà sau khi mình mốt lại thì nó đã trở thành một cái bàn cờ truyền thuyết Với ánh sáng rất đẹp toàn bộ phần texture đã được thay bằng cái chất lượng là 4K thêm các hiệu ứng ánh sáng được tăng cường làm cho cái map trở nên lung linh và huyền ảo hơn cái mốt này mình làm thì ờ, cái chất lượng đồ họa nó đẹp hơn rất nhiều nhưng mà cái độ luột ở trong game mượt mà chơi rất là mượt mà không bị giật lag rồi Thì à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành à, mốt nhá anh em nhá Thì à, anh em thoát game ra Lúc đầu anh em ở trong game thì anh em thoát ra Sau đó anh em kéo xuống cái phần mô tả trong cái clip này Ở dưới đấy nó sẽ có cái link download Xin có lưu ý là chỉ có các anh em ở trong uh, hội siêu cấp vô địch thì mới có thể xem được cái link này thôi nhá Vì cái mốt đồ họa này là mình uh, dành tặng cho các anh em uh, fan Game Today thôi sau khi ờ, vào cái link download thì anh em download cho mình ờ, cái file mốt nhá Bước tiếp theo các anh em ờ, sẽ vào cửa hàng nhá Cửa hàng Play của Google Và anh em search cho mình cái phần mềm RAT Và các anh em tiến hành cài đặt cho mình trên máy các anh em Các anh em sẽ phải đợi mất một vài giây Thì cái file mà các anh em download về Cái file nó sẽ có tên là mốt bàn cờ mặc định nhá Mốt nâng cấp đồ họa của bàn cờ mặc định đó là tên của cái file sau khi anh em down file rat xong thì anh em mở nó ra rồi anh em sẽ nó sẽ hiện lên cái bảng như này thì à, bình thường ấy cái file download nó sẽ vào cái phần download này tuy nhiên là cái file của mình thì nó sẽ ở trong cái thư mục uh, picture đây nó sẽ có tên là mốt nâng cấp đồ họa mặc định autochat.rat Anh em ấn vào Anh em sẽ vào một lần nữa nhá Vào trong rồi, khi anh em thấy cái tên thư mục là Accept Ban này này thì anh em tích cho mình vào cái dấu tích ở phía bên cạnh này. Đó. Sau đó thì anh em sẽ ấn vào cái biểu tượng ở cạnh cái sọt rác có cái hình mũi tên đi lên nhá. Sau đó anh em ấn vào mở. Anh em ấn vào mở cho mình. Sau đó anh em sẽ đi theo cái đường dẫn này. Anh em ra ngoài anh em tìm cho mình cái thư mục nó có tên là thư mục ờ, Android. Anh em ấn vào data nhá anh em tìm cái thư mục data sau đó anh em tìm thư mục com chấm villa game auto chat sau đó anh em vào thư mục file tiếp theo là sẽ vào game data rồi sau đó thì anh em sẽ ấn ok cho mình thì ở đây uh, nó sẽ ờ, ghi là hỏi trước khi ghi đề rồi cũng không có gì cả thì anh em ấn ok lần nữa nhá anh em ấn ok cho mình thì ờ, nó sẽ hỏi là có thay thế tập tin không Thì anh em ấn cho mình là thay thế tất cả nhá Anh em sẽ ấn vào cái cái phần là thay thế tất cả Rồi ok Ấn vào Và đợi một lúc Đó nó lốt hết 100% là chúng ta xong nhá Là coi như là cái quá trình mốt đã hoàn tất Thì bây giờ anh em thoát khỏi cái phần mềm ra này ra Anh em thoát ra và anh em uh, tiến hành là vào lại game nhá anh em uh, vào lại game cho mình à, anh em vào lại game và anh em sẽ thấy là có cái sự uh, thay đổi tất cả những cái uh, về cái phần uh, bàn cờ uh, chờ này ở sảnh chờ này đã có sự khác bọt rất là lớn rồi đó vậy là chúng ta đã xong cái quá trình uh, nâng cấp đồ họa cho bàn cờ mặc định của Auto Chess Mobile rất là cảm ơn các anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua Mọi thắc mắc cũng như chia sẻ về cái mốt này thì uh, các anh em hãy comment phía dưới cái clip cho mình nhá Chúc các anh em uh, sẽ có thể là có một cái nhân phẩm tốt hơn khi mà sử dụng cái bàn cờ của Game Today Và hãy uh, like cho mình nếu thấy cái clip này có ích cho anh em Cảm ơn anh em rất nhiều Bye bye